giới thiệu với ngài một cái sát cuộc mà chúng ta rất là hay gặp trong thực chiến à, sát cuộc này có tên là sát diện hổ trước tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua quân lực của hai bên chúng đây bên đi tiên đã có hệ thống ở bên sĩ tượng xe mã bên đi hậu có hai tốt xe và pháo tạm thời chữa tạm thành thế không vâng cái điểm yếu duy nhất của bên hậu lúc này đó chính là con tướng đang ở một cái vị trí rất là xấu và dễ bị xe vào các xe mã công kích thực tế của bản đấu như sau xe tám bốn ba tướng bốn tấn một bên ngoài tướng nước tướng bốn tấn một thì bên hậu là còn có nước tượng nằm hà ba chúng ta sẽ xem tiếp nếu tượng nằm hà ba sẽ là nước sẽ vậy siêu tướng từ 4 đến 1 mã 7 đến 5 đang đây gọi là mã 5 đến 7 từ đến 1 sau đó sẽ bình ra dần về tiêu ý bắt buộc trong cái 4 này bế đi hậu phải lên là liệt sĩ đó là nước sĩ nam tương sáu tiếp theo VN sẽ đi nước khẩu chiến tướng đó là, là c bảy nào, ở đây là một nước rất là quan trọng những nước tình huống này thì bên khí hậu không có một sự lựa chọn nào khác bắt buộc phải lên sĩ trong tình này sĩ sáu tấn năm bảy tấn năm tấn bốn tấn một xe đạp cũng tiếp theo sẽ là xe tám hai chưa mình ta cùng trở lại diễn biến của cái cờ ban đầu xe tám tướng ba, tướng bốn, tấn một, mã bảy tấn năm, sĩ năm tấn sáu, xe tám bình 5 đang đe dọa nước mã 7, mã 5 tới 7 sau đó lại phục nước là xe 8 xe 58 dần để tiêu hủy C6 tấn 5